rồi chào anh em nha nay là phước tài xin à, làm à, clip ha chủ đề hôm nay nói về cái sản phẩm lắp camera tài xỉu nha anh em Đó. màn hình anh em là những sản phẩm lắp để anh em có thể chơi ha về bộ môn tài xỉu của năm 2023 này anh em thì khi anh em chơi một bộ môn gì bất kể tài xỉu hay bầu cua ha đó hay là sóc đĩa hay là game về một cái sản phẩm nào thì tất nhiên anh em phải uh, có đồ anh em nói chung là anh em phải ờ, đưa đồ vào cháo được đồ hoặc như thế nào thì các anh em mới chơi được nha chứ nó về cờ bạc mà anh em mà ờ, gọi tay không đi bắt giặc thì không có bao giờ có nha anh em và đồng thời là <clears throat> những cái sản phẩm mà các anh em xem á nó ừ như đồ này đồ này mà tự nhiên chơi được á vô sòng người ta mà tự nhiên chơi được không cháo được một cái gì vào gọi chơi được thì không bao giờ có nha bên mình không bao giờ làm những cái sản phẩm như vậy cho nên là anh em xem và hiểu ha để biết được cơ sở nào làm làm thật làm giả hay là làm như thế nào thì anh em hãy xem cho kỹ rồi các anh em à, hãy bình luận nha chứ đừng có bình luận lung tung những video mà nói chung là mình làm hồi nào giờ nó uy tín mà anh em nhiều khi anh em à, cứ nói là bậy bạ không được ha không phải ai có mày một lứa đâu nè hôm nay Tập sẽ review cho anh em ha về cái sản phẩm nắp camera thì nắp camera thì đơn giản thôi anh em đưa được nắp vào ha em lắp nắp vào thì anh em chơi thôi ha không có gì là khó hết hộp thì nói chung hộp sang chính nha hộp hộp chợ thì anh em chỉ cần cái nắp thôi ha anh em đi thể chơi đó đây là cục 500 mình thử qua 500 trước tiên cho anh em xem nha anh em đưa được nắp vào là cái anh em chơi thôi ha đó. đây là cục 500 nha anh em ừ à, để mình thử ha rồi à, không phải là hộp cá tan gì đâu rồi, để mình chăm qua à, khâu theo chợ bình thường em bỏ vào cái uh, chợ lắc lại để mình lắc cho anh em xem rồi mình sẽ thử qua cái nắp uh, camera xanh này nha anh em đó, nắp thì các anh em lắc lên là chơi thôi màn hình thì một là màn hình trắng đen nhỏ nè đó à, một là trắng đen nhỏ hai nữa là một cái màn hình à, ngoài này nha màn hình ngoài nữa ấy thì nói chung anh em mua thì các anh em à, xem được cái màn hình nào thì anh em chơi đây là màn hình ngoài nữa nha đó màn hình này thì các anh em bắt xa hơn cái máy đó để mình à, để màn hình này luôn cho anh em xem trực tiếp luôn ha nói chung là lắc lên là thấy thôi nè ha cái này là mình chỉ cần lắc lên là mình thấy thôi này nó hơi sáng cái này ha hơi chói đúng không nè mình để đây đó cho anh em dễ nhìn ha đó. rồi lắc lên là em chơi thôi các ừ, anh em nhìn màn hình trên ha cái này quýnh xỉu nha anh em hai tam ba tam bảo luôn anh em cái này là muốn bảo luôn nha đó ha, bảo ha thì cứ lắc lên là thấy thôi nè đó đơn giản ha như này chén này quýnh xỉu nè con nhất tứ nhị nè anh em nhất tứ nhị luôn ha nhất tứ nhị thì cái chén này ra em quýnh xỉu thôi nắp camera cực kỳ là dễ chơi đó. nắp thì nói chung bao cho em thử 500 à, nói chung soi đèn thì cách soi đèn thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha như thế này à, thì mình thấy là cũng xỉu nha tam tứ nhất tam tứ nhất thì cũng xỉu nha đó. tam tứ nhất thì cũng xỉu ha camera là dễ chơi nhất rồi nè mình thấy được hết ha đó tắt lên ha cái này 11 nút nha anh em thấy được hai cây tứ rồi không tứ tam nè 11 nút rồi cái dáng này các em muốn uh, xỉu à, tài cho mình nha một lúc ừ, vừa đủ tài luôn cái em thấy không nắp thì nói chung là các anh em à, cần loại nắp xanh nắp đen hoặc là nắp làm ha đó nắp làm đó những dòng nắp xanh nó là xanh vàng đỏ trắng gì mình làm đều được hết nha nè nếu làm camera thì mình sẽ nói luôn cái nắp camera thì nó sẽ dày hơn những cái nắp thường ngoài anh em nha nhưng mà anh em có thể soi đèn được nè mình né mình soi đèn chính giữa nó nó nó, nó trong là các em chơi thôi nói chung nắp camera là nó có tan ừ, theo như mình là có tan nha anh em đó chứ không phải là không tan nhưng mà em chưa đưa được vào các anh em né được độ tan đó, thì anh em có thể chơi bị được người ta nha ừ. cái đồ gì cũng vậy thôi các anh em chơi biệt được thằng em chơi thôi ha cái này quýnh xỉu nha anh em đó những chén này quýnh xỉu luôn Thấy không xỉu ha lụm rồi lành vài chén nữa thôi nha nắp camera thì mình chỉ giới thiệu đơn giản cho anh em dễ hiểu thôi rồi ờ, cái này là mình thấy được tam rồi với lục nha anh em là chín nút rồi chín nút ha thì cái kia thì cái cái nhị ha là mình lụm tay nha anh em đó nhị tam gì là cũng lụm tay thôi ha phải không rồi cái nữa nha rồi lục nhất ha tam cái này chín là 10 nút anh em đó cái này 10 nút thì các em muốn về xỉu nha vừa đủ xỉu luôn vừa đủ điểm xỉu luôn nha anh em ha lụm này đấy 10 nút xỉu nha đấy thì à, sơ qua cái camera ha, quýnh tài xỉu này là như thế nào của năm 2023 này nè đồ thì nó quần quần những cái đồ mà có tan không tan hoặc là hột đấu đồ này nọ thôi nè chứ còn à, nó cũng không có mới mẻ gì đâu cho nên em chơi thì anh em muốn tìm hiểu thì cái liên hệ của mình qua lọc phát tài nha Zalo hai số điện thoại 0786 01124 nhé hoặc 0786 041224 nha các em cứ liên hệ trực tiếp với mình đừng có gặp những người nào mà ngoài số điện thoại mình ra mình không có tiếp nha anh em đó đúng số đúng người đúng tên đúng tuổi mình làm ăn là uy tín hàng đầu nha anh em đó thì cái năm 2023 này chúc anh em chơi về bộ môn tài xỉu này chiến thắng nha anh em đó còn nhiều sản phẩm nữa thì anh em cứ xem và đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở mình nhé chào anh em